Ngày 5 tháng 3 vừa qua, một cư dân mạng của Nhật Bản đăng tin trên mạng xã hội cho biết anh một mình tới các danh lam thắng cảnh ở tỉnh Tochiji, đảo Honshu, chiêm ngưỡng di tích Setsuki, tảng đá sát sinh. Tuy nhiên, anh phát hiện ra tảng đá được cột bằng dây Shimenawa đã bị nứt tách ra làm đôi, sợi dây cũng bị nứt. Shimenawa là một loại dây dơm được sử dụng trong tế lễ, có tác dụng trừ tà. Cư dân mạng này đã rất sợ hãi nói rằng theo như truyền thuyết, tảng đá này tách ra sẽ phá vỡ phong ấn, con cáo chín đuôi sẽ xuất hiện trở lại, bám lên thân người. Các cư dân mạng cũng liên tiếp bình luận, cho rằng đó là điềm chẳng lành, như có phải con hồ yêu đã được thả ra không? Tôi cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, lẽ nào đại tai nạn sắp tới? Theo như truyền thuyết tảng đá này tách ra sẽ phá vỡ phong ấn, con cáo chín đuôi sẽ xuất hiện trở lại, bám lên thân người. Vậy rốt cuộc tảng đá sát sinh này có nguồn gốc thế nào? vì sao có thể khiến các cư dân mạng lo sợ đến thế? Cửu vĩ hồ và đá sát sinh Đá sát sinh là một tảng đá độc, nó có thể phun ra một loại độc dịch hoặc loại thể khí không xác định, dù là côn trùng hay chim, một khi tiếp xúc với tảng đá này đều chắc chắn bị chết. Trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản kể rằng, có một con cửu vĩ hồ, cáo yêu tinh chín đuôi, mặt trắng, đuôi vàng, biến hóa thành mỹ nữ Tamamome, vào cuối thời Heian ở Nhật Bản, nó đã mê hoặc thiên hoàng Toba. Nhắc tới cáo chín đuôi, mọi người có thể nghĩ ngay tới cửu vĩ hồ trong chuyện phong thần diễn nghĩa. Và con cáo chín đuôi Nhật Bản này chính là con hồ yêu đã chiếm hữu thân thể của Tô Đá Kỳ, dùng mê hồn pháp để mê hoặc trụ vương, lợi dụng trụ vương để làm rất nhiều việc xấu. Tương truyền sau khi nhà thương sụp đổ, con cáo chín đuôi bám trên thân Đá Kỳ đã bị Khương Tử Nha giết chết. Con cáo này có 9 cái đuôi, mỗi đuôi đại biểu cho một mạng sống, giết nó một lần thì không thể giết nó chết hẳn được. Khương Tử Nha cũng biết điều này nên ông đã phái những dị sĩ và người có khả năng để truy bắt nguyên thần của con cáo chạy thoát. Mặc dù con cáo chín đuôi trốn thoát được, nhưng việc mất đi một mạng khiến nguyên khí của nó bị tổn thương nặng nề. Trùng hợp Ấn Độ cũng có truyền thuyết. Sau khi Chandragupta sáng lập vương triều Maurya, bởi vì ông tín phụng Phật giáo, cả đời hành thiện tích đức, không sát sinh, sau khi ông qua đời đã hóa thành ba viên xá lợi, bên trong nó lưu trữ pháp lực vô cùng. Con cáo chín đuôi biết được sự việc này, bèn tới Ấn Độ, mong muốn chiếm được ba viên xá lợi. Đương thời, con trai của Chandra Gupta đang nắm quyền, ông ta tên là Binjusara. Vậy là con hồ yêu lại sử dụng chiêu trò quen dùng của nó, lắc mình biến thành một cô gái kiểu diễm và đã thành công trở thành phi tử của vua Binjusara, nó ý định dùng thủ đoạn như trước đây với nhà thương, dần dần từng bước khiến vương triều Maurya bị phá hủy, thừa cơ lúc loạn lạc mà ăn cắp xá lợi. Dưới sự họa đoạn của người phi tử này, vương triều Maurya bị khuynh đảo, phá vỡ tan nát. Con trai của hoàng hậu Giác Ma thái tử Asoka đã nhìn thấy rõ thân phận của con hồ yêu và đuổi nó ra khỏi cung điện. Đó là vào thời nhà Hán của Trung Quốc, một tăng nhân Ấn Độ mang theo một trong ba viên xá lợi quan trọng nhất tới Trung Quốc truyền giáo con cáo chín đuôi lén lút đi theo người tăng nhân này quay trở về Trung Quốc. Tới Trung Quốc không lâu, các trận tranh chấp nổi lên khắp nơi, con cửu vĩ hồ và xá lợi đồng thời cùng biến mất. Khi viên xá lợi này xuất hiện trở lại là vào chiều nhà đường. Bởi vì Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Phật giáo Ấn Độ bèn dâng tặng Huyền Trang một trong ba viên xá lợi. Vậy nên đại đường đã có hai viên xá lợi. Đây quả thực là một cơ hội tốt mà con hồ yêu không thể bỏ qua, nhưng không đợi tới nó ra tay. Nhật Bản đã phái sứ giả tới Trung Quốc giao lưu văn hóa, thỉnh cầu Cao Tăng giáng chân tới Nhật Bản truyền thụ Phật Pháp. Hoàng đế Đại Đường đã ban một viên xá lợi cho giáng chân mang tới Nhật Bản. Con cáo lại đi về phía đông để tới Nhật. Đúng lúc này vào thời kỳ hai ẩn ở Nhật Bản, mâu thuẫn giữa triều đình và quý tộc hết sức gay gắt. Thời đó, các tăng lữ quý tộc có địa vị rất cao trong xã hội Nhật. Khi viên xá lợi tới Nhật, nó đã được đưa vào đền và bảo vệ cẩn thận. Trên đường đi tới ngôi đền, con cáo chín đuôi biến thành một bé gái. Cặp vợ chồng võ sĩ tới đền cầu xin có con, nhìn thấy bé gái, đã đem về nuôi dưỡng. Bé gái càng lớn càng xinh đẹp, diễm lệ lạ thường, hơn nữa tài năng xuất chúng, tinh thông cầm kỳ thi họa, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Trong một thời gian, danh tiếng cô gái nổi tiếng khắp Kyoto, Chẳng bao lâu chuyện gia đình một võ sĩ có cô con gái xinh đẹp đã đến tai Thiên Hoàng Tô Ba. Thiên Hoàng vô cùng ngưỡng mộ sắc đẹp của cô gái, đã nhận cô vào cung và ban cho cái tên Tamamome. Vậy là con hồ yêu diễn lại chiêu trò cũ, mê hoặc Thiên Hoàng điên đảo. Không lâu sau Thiên Hoàng mắc bệnh lạ, chỉ nằm trên giường không dậy nổi. Thời đó Nhật Bản có một vị âm dương sư rất nổi tiếng là Abe Noseme. Theo tài liệu sử ghi chép lại, gia đình AB có 3 âm dương sư xuất sắc, AB no CM là một trong số đó. Ông đã được triệu kiến và cung để chẩn đoán bệnh cho Thiên Hoàng. Ông đã phát hiện ra Tamamome cô gái luôn bên cạnh Thiên Hoàng, chính là một con hồ yêu chín đuôi, khi đó ông hiểu ra ngay căn nguyên bệnh của Thiên Hoàng. Thấy thân phận đã bị nhìn thấu, con hồ ly chỉ còn cách bỏ chạy. Bệnh của Thiên Hoàng cũng dần dần khỏi. Thiên Hoàng vô cùng nổi giận khi biết mình suýt chút nữa đã bị con hồ ly hại chết, đã hạ lệnh cho người truy bắt nó. Thế nhưng các võ sĩ được phái đi đều trở về tay không. Thiên Hoàng Tô Ba lần này bèn phái một nhóm đông các cao tăng đắc đạo và âm dương sư phối hợp với nhau đi hàng phục cửu vĩ hồ. Trận chiến lần này vô cùng kịch liệt, trời đất mịt mù. Tương truyền, một nửa Nhật Bản đã bị phá hủy trong cuộc chiến này. Ở Nhật, vì Tamamo Me có sức chiến đấu siêu thường, nên nó được xếp vào một trong ba yêu quái lớn. Cuối cùng AB No Semei cùng các tăng nhân và âm dương sư khác liên thủ, phong ấn con hồ ly vào trong một tảng đá. Nhưng con hồ ly vẫn không chịu từ bỏ. Mặc dù bị phong ấn nhốt vào trong tảng đá, nó vẫn không ngừng phát ra độc khí, sát hại tất cả những ai tới gần nó. Và tảng đá độc đó được người dân làng gọi là đá sát sinh. Người dân làng quanh đó rất sợ tảng đá này Họ đã nhiều lần thỉnh mời các cao tăng tới chấn hồn, nhưng đều bị khí độc của nó làm hại. Mãi cho tới thời đại của Nam Bắc Triều, vị trụ trì thế hệ đầu tiên của chùa Azugen Gunji Cao Tăng Genu đã dùng pháp lực phá tảng đá thành nhiều mảnh. Các mảnh đá vỡ rơi xuống khắp nơi ở Nhật Bản. Còn tảng đá sát sinh ở tỉnh Tochiji đã được chính phủ chỉ định là di tích lịch sử vào năm 1957 và nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng các nhà khoa học hiện đại phát hiện ra phần lớn đá sát sinh xuất hiện ở xung quanh miệng núi lửa. Cái gọi là đá sát sinh chỉ là sự kết hợp của sunfur dioxide, hydrogen sulfide và các chất này phát ra khí độc, vì thế các sinh vật tiếp xúc gần với tảng đá đều trúng độc và chết. Tuy nhiên, tới nay chính phủ Nhật vẫn chưa có giải thích rõ nguyên nhân vì sao tảng đá đột nhiên bị tách nứt ra. Từ con thú mang điềm lành thời thượng cổ tới yêu ma làm loạn nhân gian, con hồ ly trong câu chuyện trên có ma tính cực đại, làm hại nhân gian. Nhưng thực ra cửu vĩ hồ từng là thần thú thượng cổ. Mô tả đầu tiên về cửu vĩ hồ có thể tìm thấy trong Sơn Hải Kinh, trong đó Nam Sơn Kinh, Đông Sơn Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh và Đại Hoang Đông Kinh đều có những ghi chép liên quan tới cửu vĩ hồ. Nam Sơn Kinh viết Trên núi Thanh Khâu có con thú Hình dáng giống cáo và có chín đuôi Âm thanh phát ra giống như trẻ con khóc có thể ăn người, người mà ăn thịt nó sẽ không bị khí độc xâm hại. Cửu vĩ hồ ăn thịt người, và người cũng ăn thịt nó. Người ăn nó có thể miễn nhiễm độc, có tác dụng trừ tà. Ngoài cửu vĩ hồ ở núi Thanh Khâu, trong lã thị Xuân Thu có nói về cửu vĩ hồ Đồ Sơn, kể rằng khi đại vũ trị thủy, lúc đến Đồ Sơn, dự cảm rằng việc hôn nhân của mình sẽ thuận lợi, bèn nói việc lấy vợ của ta tất sẽ được. Đúng lúc đó, một con hồ ly với chín cái đuôi dài, mặt màu trắng xuất hiện trước mặt đại vũ. Lúc này mọi người đều coi cửu vĩ hồ là con thú mang điềm lành, nên nói bạch giả, ngã phục giả, cửu vĩ giả, kỳ chứng giả. Ý nghĩa là xuất hiện cáo trắng biểu tượng cho bản thân mặc y phục màu trắng sẽ đón nhận việc tốt lành. Người dân vùng Đồ Sơn cũng qua dự cảm về sự xuất hiện con cáo trắng và chọn một thiếu nữ gà cho đại vũ. Họ cho rằng điều này sẽ mang phúc tới cho Đồ Sơn. Vì vậy họ có câu hát Tuy tuy bạch hồ, cửu vĩ bàng bàng, thành vu gia thất, ngã đô du sướng. Ý nghĩa là nhìn thấy cửu vĩ hồ, nếu ở chỗ đó mà lập gia đình, tương lai con cháu nhất định phồn vinh. Và Đại Vũ đã cưới cô gái vùng Đồ Sơn, sau này họ sinh cậu con trai tên Khải. Câu chuyện Đại Vũ lấy vợ cho thấy cửu vĩ hồ không chỉ là biểu tượng nhiều con, nhiều phúc mà còn đại biểu cho khí chất vương giả cuốn sách Bạch Hổ Thông Nghĩa của Ban Cố thời Đông Hán có ghi chép về việc lấy cáo làm điểm báo tử tôn phồn tức, con cháu phồn vinh. Hiếu Kinh của Khổng Tử viết Đức trí điều thú, tác hồ cửu vĩ. Ý nghĩa là cửu vĩ hồ là loài chim thú nhân đức nhất. Hay trong Bạch Hổ Thông Đức Luận nói Đức trí điều thú tác phượng hoàng tường, loan điều vũ, kỳ lân chăn, bạch hổ đáo, hồ cửu vĩ, bạch chỉ hàng, bạch lộc kiến, bạch điều hạ, Hồ cửu Vĩ Hà Hồ Tử Thủ Khâu, bất phong bổn giã, minh an bất phong huy giã Tất cửu vĩ giả giã Có thể thấy cửu vĩ hồ cùng phượng hoàng, kỳ lân, nai trắng, hồ trắng Đều là những con thú mang điềm lành của tiên giới Theo truyền thuyết, cái đuôi thứ 9 của cửu vĩ hồ là khó tu thành nhất Khi con cáo tu tới cái đuôi thứ 8, sẽ nhận được một gợi ý giúp đỡ chủ của nó thực hiện một nguyện vọng sau khi tâm nguyện hoàn thành sẽ mọc thêm một cái đuôi mới, nhưng cái đuôi trước đó sẽ rụng đi, nên vẫn chỉ còn 8 cái. Theo quy tắc này, dù có thế nào nó cũng không thể tu luyện ra được cái đuôi thứ 9. Nhưng có một con hồ ly rất chân thành, đã tu luyện không biết bao trăm năm và cũng đã giúp không biết bao nhiêu người thực hiện nguyện vọng mà nó vẫn chỉ có 8 cái đuôi. Một hôm, trong cơn mưa bão, nó nhìn thấy một thiếu niên bị bầy sói tấn công. Nó đuổi bầy sói đi một cách dễ dàng và cứu cậu bé. Nó nhận ra cậu bé là con của người chủ đầu tiên của nó. Theo quy định, nó cần giúp cậu thực hiện một nguyện vọng, sau đó cái đuôi rụng đi sẽ lại mọc thêm cái đuôi mới. Được trở thành chủ của bát vĩ hồ, cáo tám đuôi, lại được thực hiện một điều ước, cậu bé đột nhiên vô cùng mừng rỡ. Nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra mình có điều gì muốn thực hiện. Vậy là con cáo biến thành con mèo nhỏ, tạm thời cùng cậu bé trong vài ngày, cậu bé tiếp xúc rè rặt với bát vĩ hồ. Cậu phát hiện trong mắt nó ngoài sự hờ hững với bên ngoài, còn có cả nỗi buồn. Khi cậu biết được bí mật tu luyện không có cách nào tiến lên của bát vĩ hồ, cậu chợt cảm thấy thương cảm cho hồ ly thần thông quảng đại. Cuối cùng, một hôm bát vĩ hồ hỏi cậu bé có nguyện vọng gì. Cậu bé hỏi, nguyện vọng nào cũng thực hiện được đúng không? Nó liếc nhìn cậu khinh thường. Cậu bé nói từng từ một rõ ràng. Vậy thì nguyện vọng của ta là ngươi có được cái đuôi thứ 9. Bát vĩ hồ chết lặng, mắt nó tỏ vẻ đầy nghi hoặc và sau đó biểu lộ sự biết ơn không thể nói nên lời. Nó cúi xuống, liếm tay cậu bé. Thế là bác vĩ hồ mọc ra cái đuôi thứ 9 tuyệt đẹp, thực sự biến thành cửu vĩ hồ và cậu bé cũng có cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện cả đời. Hóa ra là như vậy, chỉ khi gặp được người sẵn sàng để nó viên mãn, bác vĩ hồ mới có cái đuôi thứ 9 có thể vứt bỏ vận may hiếm có của bản thân để hoàn thành viên mãn của kẻ khác, đó là điều rộng lượng nhất thế gian, là sự cho đi chân thành nhất. Chẳng qua trong phong thần diễn nghĩa, cửu vĩ hồ được nữ oa phái đi làm họa loạn trụ vương. Nó vì cái lợi trước mắt, chiếm lấy thân thể Tô Đá Kỳ, tu thành hình người của Tô Đá Kỳ, dùng mê hồn pháp khống chế trụ vương, còn lợi dụng trụ vương làm nhiều việc xấu. Dần dần, cửu vĩ hồ từ con thú mang điềm lành, biến thành hồ ly tinh chuyên mê hoặc người, trong tác phẩm văn học Nhật Bản, câu chuyện cửu vĩ hồ đã được tái tạo và phát triển nhiều lần, dần dần tạo ra sự liên kết với Đát Kỷ, Tamamome, vương phi của vua Binjusara và các hồ ly tinh trong truyền thuyết. Từ đó tới nay, nói tới cửu vĩ hồ là nhất định chỉ tới yêu ma làm loạn nhân gian. Một ví dụ nổi tiếng là tướng quân hạng nhất Diêm Tích Sơn của Trung Hoa Dân Quốc. Vào năm 1948, trong đào tạo cán bộ trường tiểu học ở tỉnh Sơn Tây, ông đã nói